Năm 2001, một chàng trai trẻ 30 tuổi mang tên Elon Musk, đầu sáng lập công ty PayPal, đang cố gắng lấy lại sự chú ý của công chúng cho việc khám phá vũ trụ sau khi cuộc đua không gian kết thúc. Mars Oasis là ý tưởng của anh lúc bấy giờ, một dự án đầy tham vọng nhằm đưa thực vật lên sao hỏa. Anh dự định dùng tên lửa rẻ tiền của Nga để làm điều này. Anh lập tức bay đến Moscow, hỏi từ nơi này đến nơi khác, nhưng không ai bán cho anh cả. Anh về Mỹ với đôi bàn tay trắng. Trong chuyến đi trở về, trong đầu anh bỗng rộ lên một ý tưởng khác tại sao anh không thử tự lập công ty và tự thiết kế tự sản xuất tên lửa luôn anh bắt tay vào việc xây dựng công ty của mình tuyển nhân sự mời chuyên gia tên lửa về nghiên cứu một năm sau SpaceX ra đời 5, 4, 3, 2, 1 Liftoff, we have a liftoff Liftoff on Apollo 11 Ngày 6 tháng 5 năm 2002, SpaceX được thành lập với có đầu tư 100 triệu đô từ tiền tối của Elon, cộng thêm tổng cộng 34,1 triệu đô từ hai vòng gọi vốn. SpaceX sẵn sàng sản xuất những mẫu tên lửa đầu tiên của mình, bắt đầu với tên lửa Falcon 1. Ngày 24 tháng 3 năm 2006, chiếc Falcon 1 đầu tiên được phóng lên từ đảo Omelec thuộc quần đảo Marshall, chở theo vệ tinh Falcon Sat 2 sau hai lần trì hoãn. Nhưng chỉ sau 26 giây, tên lửa mất phương hướng rồi lao đầu vào một rạn san hô chết cách bãi phóng 77 mét. Một năm sau, SpaceX lần thứ hai thử nghiệm mẫu tên lửa này Lần thử thứ hai này khả quan hơn khi thần thứ nhất được tách ra. Mặc dù vậy, động cơ gặp trục chặt ở phút thứ năm dẫn đến việc ngắt hoàn toàn 2 phút sau đó. Tên lửa lần này đạt độ cao 289 km nhưng không đủ vận tốc phương ngang để hoàn thành quỹ đạo. Sau một lần thất bại khác nữa, ngày 28 tháng 9 năm 2008, tên lửa Falcon 1 mang theo vệ tinh Demosat chính thức đạt quỹ đạo thành công, trở thành tên lửa tư nhân đầu tiên đạt quỹ đạo vòng quanh trái đất. Mặc dù đến tận 6 năm sau khi thành lập, SpaceX mới phóng thành công tên lửa đầu tiên, nhưng ngay sau lần thử thứ nhất của chiếc Falcon 1, công ty đã được NASA chú ý đến và được chọn là một trong những công ty tham gia chương trình vận chuyển thương mại lên quỹ đạo HOTS. Chương trình của NASA tạo điều kiện cho các công ty tư nhân đưa lương thực và vật dụng lên chạm vũ trụ ISS. E sau lần phóng thứ tư thành công, NASA chính thức ký hợp đồng với SpaceX trị giá 1,8 tỷ đô để tiếp tế nguyên liệu cho chạm vũ trụ. Cùng năm đó, công ty trình làng tên lửa Falcon 9 Sau khi trình làng mẫu tên lửa Falcon 9, SpaceX ngay lập tức bắt tay vào làm việc bằng cách thử nghiệm tiếp tên lửa Falcon 1. Lần phóng thứ năm của tên lửa vào giữa năm 2009, mang vệ tinh Rajaksat của Malaysia giúp công ty trở thành công ty đầu tiên đưa vệ tinh thương mại đến quỹ đạo. Một năm sau, tại bệ phóng số 40 tại Cape Canaveral, bang Florida, tên lửa Falcon 9 cùng bộ phận chứng nhận tàu Dragon hoàn thành song song hai sứ mệnh thử nghiệm của mình. Falcon 9 chính thức được đưa vào hoạt động và nhanh chóng được SpaceX đưa vào thử nghiệm cho nhiệm vụ đầu tiên trong chương trình COTS của NASA. Nhiệm vụ thành công và SpaceX trở thành công ty tư nhân đầu tiên phóng, hoàn thành quỹ đạo và phục hồi lại một con tàu vũ trụ. Và ngay trong những lần phóng tiếp theo, tàu Dragon lần lượt trở thành tàu tư nhân đầu tiên làm nhiệm vụ tiếp tế lương thực cho trạm vũ trụ. Tính từ thời điểm đó, SpaceX cùng pháo kính chính trở thành đối tác tin tưởng của NASA và các công ty khác để đưa hàng hóa lên quỹ đạo. Nhưng Elon Musk lại muốn đưa SpaceX vào lịch sử ngành vũ trụ tháng 9 năm 2011, công ty thông báo kế hoạch chế tạo những mẫu tên lửa có khả năng tái sử dụng. Việc chế tạo tên lửa tái sử dụng không phải là một ý tưởng mới trong ngành vũ trụ. Mỗi tàu con thoi của NASA, về lý thuyết, có thể được tái sử dụng nhưng hiệu quả kinh tế không được cao. SpaceX muốn thay đổi điều đó. Công ty tiến hành thử nghiệm một số nguyên mẫu như Grasshopper hay F9RDF1. Một năm sau, công ty quyết định thử nghiệm hệ thống hạ cánh trên pháo binh chính sau mỗi nhiệm vụ. Thất bại nó tiếp thất bại, nhưng SpaceX không từ bỏ. Ngày 22 tháng 12 năm 2015, theo lần phóng thứ 20 của tên lửa Falcon 9, tầng thứ nhất của tên lửa được tách ra, động cơ được tái kích hoạt và Tầng thứ nhất của tên lửa hạ cánh thành công tại khu vực hạ cánh 1, đánh dấu khoảng cách lịch sử cho ngành vũ trụ và của công ty nói riêng. Một năm sau, công ty thành công trong việc hạ cánh tên lửa trên bề nổi ngoài Đại Tây Dương. năm 2014, công ty và hãng Boeing được NASA chọn vào chương trình phi hành đoàn vũ trụ đưa phi hành gia lên trạm vũ trụ ISS. E SpaceX vẫn còn một thành tích nữa để chinh phục, trở thành công ty tư nhân đầu tiên đưa con người lên không gian. Sau khi nhận được hợp đồng, công ty bắt tay vào thiết kế thế hệ thứ hai của phi thuyền Dragon có khả năng chuyên chở người. Tàu Dragon 2 có thể được tái sử dụng một phần, có khả năng kết nối trực tiếp với trạm vũ trụ ISS e và có sức chứa tối đa là 7 phi hành gia. Tàu trang bị hệ thống động cơ Draco và Super Draco đầy uy lực kèm theo hệ thống tự lái, cánh thăng bằng và một bộ tản nhiệt phục vụ cho việc xâm nhập khí quyển khi nhiệm vụ kết thúc. Thiết kế đã xong, việc thử nghiệm bắt đầu. Ngày 6 tháng 5 năm 2015, SpaceX có buổi thử nghiệm hệ thống hủy phóng của tàu trên mặt đất. Hệ thống này sẽ giúp phi hành đoàn tách khỏi tên lửa và hạ cánh an toàn khi có sự cố. Buổi thử nghiệm thành công. Ngày 24 tháng 11 cùng năm, công ty tiếp tục tiến hành thử nghiệm động cơ hủy phóng của tàu. Lần này, mục tiêu là đưa tàu lơ lửng trên không trung trong 5 giây. Buổi thử nghiệm lại thành công tiến độ đang rất tốt. Công ty dự kiến tiến hành nhiệm vụ tàu có người lái vào tháng 7 năm 2019. Ngày 2 tháng 3 năm 2019, 4 tháng trước lần thử phóng có người lái. SpaceX tiến hành phóng thử tàu không người lái lên dàn vũ trụ ISS trên nhiệm vụ Demo 1. Nhiệm vụ thành công mỹ mãn. Tàu Dragon hạ cánh an toàn trên biển sau 6 ngày trên không gian. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng cho nhiệm vụ phóng phi hành gia Mỹ trên đất Mỹ đầu tiên kể từ khi chương trình tàu con thoi bị kết thúc vào năm 2011. Ngày 19 tháng 1 năm 2020, SpaceX sẽ tiến hành phóng thử tàu Dragon trên chiếc Falcon 9 của mình. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ, nhưng khoảng 90 giây sau khi phóng, động cơ của tên lửa đột ngột tắt và giây sau, một quả cầu lửa xuất hiện, chiếc Falcon 9 biến mất. Cùng một hạt xa của bữa tối này. À, hiểu rồi. SpaceX đã thử nghiệm thành công hệ thống hủy phóng của tàu, hoàn thành hết các khâu thử nghiệm cuối cùng trước lần phóng của hai phi hành gia Mỹ giữa năm 2020. Và ngày đó cũng đến, ngày 30 tháng 5 năm 2020. Hai phi hành gia Douglas Hurley và Robert Benken bước lên tàu Endeavour trên chiếc Falcon 9 phục vụ cho nhiệm vụ Demo 2. Sự cố về thời tiết đã khiến lần thử phóng trước bị lùi lại 2 ngày. Nhưng hôm nay khác. Một buổi chiều ít mây, đủ điều kiện phóng tên lửa. Thời gian để người bắt đầu. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff of the Falcon 9 and Crew Dragon. Go NASA! Kêu SpaceX Godspeed Spartan Tag Tên lửa vụt lên không trung, phá vỡ sự kiềm hãm của trọng lực 2 phút 40 giây sau khi phóng, động cơ chính tách ra 9 phút 36 giây, tầng thứ nhất hạ cánh thành công Endeavour tiếp tục lên đường đến trạm vũ trụ ISS 22 giờ sau, hai phi hành gia lơ lửng vào trạm vũ trụ nhưng vẫn còn giai đoạn nguy hiểm nhất trong nhiệm vụ giai đoạn về trái đất diễn ra 62 ngày sau giai đoạn về trái đất còn nguy hiểm hơn cả giai đoạn đi Chúng ta đều biết về hình ảnh thiên thạch rực lửa khi đang bò vào khí quyển trái đất đúng không? Các phi thuyền về trái đất cũng phải trải qua quá trình vô cùng nguy hiểm này. Endeavour chạm vào lớp khí quyển đầu tiên vào lúc 18 giờ 11 phút ngày 2 tháng 8. Trong quá trình xâm nhập khí quyển, hai phi hành gia phải chịu gió tốc lực lên đến 4G. 33 phút sau, dù được bung ra, 18 giờ 48 phút, Endeavour hạ cánh an toàn trên vịnh Mexico. Sứ mệnh kết thúc. Từ năm 2001, Elon Musk đã luôn ấp ủ giấc mơ sao hỏa của mình. Năm 2007, anh thông báo ý định với những con người đầu tiên đến và định cư trên hành tinh đỏ. Elon đặt mục tiêu giữa thập niên 2020 sẽ có con người đầu tiên lên hỏa tinh. Năm 2012, công ty thông báo về kế hoạch cho một mẫu tên lửa mới mang tên hệ thống vận chuyển định cư sao hỏa, được biết đến ngày nay có tên là Starship. Starship là mẫu tên lửa phóng siêu nặng, có thể tái sử dụng hoàn toàn và có khả năng vận chuyển người từ trái đất đến sao hỏa và ngược lại. Tên lửa gồm 2 tầng, Tầng thứ nhất mang tên Super Heavy, gồm 28 động cơ Raptor, đưa tên lửa đến vận tốc quỹ đạo. Tầng thứ hai mang tên Starship, mang theo 6 động cơ Raptor, có khả năng đưa tên lửa vào quỹ đạo liên hành tinh, có thể đi vào tầng khí quyển an toàn và có thể hạ cánh thẳng đứng. Có một thử nghiệm của tên lửa Starship đang diễn ra với lần thử lần nhất của nguyên mẫu SN8 bay đến độ cao 12,5 km. Starship dự kiến sẽ được tiến hành lần phóng hoàn toàn đầu tiên vào năm 2021. Ngoài Starship, SpaceX còn có nhiều dự án đầy tham vọng khác như là dự án gồm 42.000 vệ tinh truyền Internet mang tên Starlink giúp đưa Internet đến toàn bộ lãnh thổ trái đất. Dự án Diamond đưa tỷ phố Nhật Bản Yusaku Maezawa đi vòng quanh mặt trăng hoặc các dự án hỗ trợ NASA trong chương trình Artemis đưa con người tiếp theo đến mặt trăng trong vài năm tới. Từ ước mơ giúp công chúng hứng thú hơn về việc khám phá không gian, Elon Musk đã thành lập và đưa SpaceX thành công ty có thể nói là nổi tiếng nhất trong ngành vũ trụ và tên lửa với những hình tụ phi thường của mình trong thời gian ngắn có vẻ, tương lai khám phá vũ trụ của loài người đang rất rộng mở. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video, mong là video không quá chán vì thời lượng quá dài. Nếu mọi người thích video này hãy nhấn like, chia sẻ, đăng ký kênh và bật chuông để có thông báo khi video mới ra mắt. Mọi người có thể theo dõi video về chương trình Mặt Trăng của Liên Xô thông qua đường link trên màn hình. Chúc mọi người một năm mới 2021 thật vui vẻ. Chào tạm biệt và thượng độ bình an.